nhớ chân à bé hằng à lô rằng ơi soi lỗ xê liêm tớ lê xin ngờ <coughs> chiều chiều dia đồ nhân cha sẽ mẹ cho tiền <coughs> quê cho cha sẽ môi quân xiên nhiều mẹ à, ô thọ là thọ siêu bé chân à ngân à độ nhân à cho lưu chia na tô à tông hăng à mô nhân à phiêu la mai thay à mai à tôi à tông hăng một thay nhé tôi à huồng à, quăng phê bê thọ xiên à mẹ bên lơ <clears throat> màng ơi mẹ hiu à thọ tài đồ nhân à mình về mai công á khi à ôi ta mãi mãi công à nạn tù á ô tù à quê giang à

lộ giá phê à bùng à choang phê kinh ơi lộ giá khoe trăng choang phê bùng à